Giang xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang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 Giang mới có thời gian để có thể là à, kê khai lại toàn bộ cái danh sách à, của mạnh thường quân đã ủng hộ bao nhiêu tiền và chi như thế nào và hết bao nhiêu và còn bao nhiêu để cho quý bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là nắm được thì à, Giang cũng à, xin à, à, vài phút à, quý báu của quý bạn anh chị cùng toàn thể mọi người để đọc lại toàn bộ danh sách mà quý bạn anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ nhé Đấy, à, một thì à, Giang có nhận được là của chị Mai Ngọc là 20 triệu đồng à, hai là chú Điền Vũ mà Giang có nhận được 5 triệu đồng từ cái quỹ à, mà đợt trước chú còn gửi cho Giang đấy ba là nhóm của chị mến ở bên Canada là 2 triệu sau đó thì Giang vào miền Trung thì các chị lại ủng hộ tiếp nữa là 3 triệu 5 triệu đồng bốn là của nhóm RAS nhóm Rirac là có ủng hộ 5 à, triệu 500 ngàn đồng cộng với 2 triệu rưỡi mà đợt trước răng à, quý răng bằng cầm ấy thì nhận thêm của các nhóm nhóm anh ấy nữa là 3 triệu thành 5 triệu 500 ngàn đồng nhé các anh chị nhé năm là chị Linh ở bên USA đó, chị có gửi là 200 đô à, quy đổi là 4 triệu 6 6 là anh chị Lan Trần là ở bên USA là 300 đô đấy quy đổi ra là 6 triệu 900 ngàn đồng và 7 là cô Lan ở Ninh Hiệp mà hôm Giang có trực tiếp chuẩn bị ra sân bay thì à, cô Lan có gọi sang để à, à, gửi món quà cho bà con miền Trung và đồng thời là mình à, thăm lại cái công việc của em Mỹ mà đợt trước có cô Lan giúp đỡ đấy qua kênh của Giang đấy cô ủng hộ là 4 triệu đồng tổng là Giang nhận là 5 triệu nhưng một triệu là tiền ờ, cô bảo là cho anh em đi lại tiền ờ, xe taxi sang xe ấy, đi về còn 4 triệu cô ủng hộ cho bà con miền Trung 8 là cô Huỳnh Muội là ủng hộ 6 triệu đồng thì qua kênh của em Hiệp cô gửi chung luôn cho ờ, em Hiệp sau đó em Hiệp chuyển cho Giang thì Giang cũng đã nhận được rồi à, 9 là cô Trường Liên là ở bên Canada Đấy, cô có ủng hộ là 60 đô thì Canada đổi ra là 1 triệu 040 ngàn đồng và anh chị nhé 10 là 10 là anh ờ, đại từ là là là anh khán giả anh có gọi điện trực tiếp cho Giang trong quá trình xuống miền Trung ấy thì anh ủng hộ 200k là anh ờ, Lại Ngọc Dân ở xóm 9 Tân Lĩnh Đại Từ Thái Nguyên đó 11 là cô Nga Trần và con của cô là tên là Hạnh Vũ đó, ở tiểu bang là New Jersey New Jersey đó New Jersey thì đúng hơn đó là tổng là 300 đô của cô đấy còn à, con cô thì à, có ủng hộ thêm thì vấn đề để à, làm đường thì sau này Giang sẽ tiếp tục làm đường thì Giang sẽ thông báo cho mọi người cùng biết Đấy, đổi ra là 6 triệu 900 ngàn đồng 12 là cô Lan Hương ở Sài Gòn thì quá trình mà Giang vào miền Trung thì cũng gọi điện trực tiếp cho Giang là gửi số tiền với à, là 4 triệu đồng trong số tiền 4 triệu đồng này không phải là của cô Lan Hương mà cộng thêm nữa của anh Liêu nữa Đấy, với của cô Lan Hương là 4 triệu đồng nhé các anh chị nhé hai người 13 là chị Liên Vũ đấy cộng với anh Lang cộng với anh Phong là tổng là 400 đô đấy, hôm nay Giang nhận được là 9 triệu 250 ngàn đồng đó, quy đổi ra 14 là cô Thu Kiên ở Hải Dương à, lúc khi mà Giang xuống miền Trung đang có trình làm thì cũng nhận được thêm là một triệu đồng nữa đấy, tổng tất cả danh sách 14 quý cô anh chị mạnh thường quân trong và nước gửi cho Giang mà cộng lại thì là 79 triệu 390 ngàn đồng 79 triệu 390 ngàn đồng của ba anh chị nhé và cái à, xuất quà thì à, Giang xin à, đọc luôn cho các ba anh chị cũng biết là Giang đầu ngày đầu tiên đấy thì là Giang nhận 100 xuất quà đấy 100 xuất quà thì cứ mới một xuất quà là 100.000 tiền mặt và 200.000 100.000 tiền quà và 200.000 tiền mặt nhé các ba anh chị nhé tổng là 300 100 suất đầu tiên thì là 30 triệu tổng 30 triệu sau đó thì à, ngày hôm sau thì à, Giang tiếp tục là phát uh, nhận uh, phát tiếp là 100 suất quà nữa là tổng là 200 là hết 60 triệu các anh chị và có những hoàn cảnh thì mình đi thêm thì mình sẽ nói luôn các anh chị cũng biết và ngày hôm sau ngày cuối cùng Giang chuẩn bị về ấy thì là Giang lấy thêm là là là 50 suất quà nữa để để uh, ủng hộ cho bà con miền Trung ấy ngày cuối cùng đó thì uh, cái ngày hôm trước mà Giang đi thì là không phải 100 mà sau này mình mình xem lại cái xuất quà của cô chú uh, Hoa Lực ấy đi cùng mình em đó của cô chú là có bao nhiêu suất thì uh, Giang phát là hôm đấy là hai chú cháu không biết là phát bao nhiêu thì mãi cộng lên thì Giang mới biết là của mình là phát trên 100 mười mấy suất nên là mình phải lấy thêm 15 suất của cô chú nữa đấy, sau đó thì Giang tính lại thì ngày hôm sau mình vào phát thì cái ngày cuối cùng ấy là mình phát 35 suất nữa đó tổng là 250 suất và cái tiền phúng thăm hai cháu bị mất gia đình ấy là một triệu đồng Giang có đưa trực tiếp cho anh Sơn và mình có gửi tiền mặt à, của Giang ủng hộ bà con là 500 ngàn đồng luôn cho gia đình đó và cộng thêm một chút tiền là gian à, cũng ủng hộ đồng bào miền Trung số ít hơn mình cũng không không, không nêu ra cũng vài trăm thôi để cùng à, các mạnh thường quân à, ủng hộ cho bà con là tổng là lúc đấy là 250 xuất quà thì cũng ba anh chị là nhân lên thì mọi người biết rồi mình sẽ nhân cho các anh chị cùng mọi người biết luôn là hết bao nhiêu nhé à, 250 xuất quà nhân với 300 ngàn à, tổng 75 triệu à, hết 75 triệu còn 4 triệu à, 390 ngàn đồng thì là cái 1 triệu là của cháu một côi à, cháu ờ, bị mất hai cháu bị mất thì là mình đã đi hết 1 triệu rồi của anh chị là này thành ra 76 triệu mình sẽ cộng với 1 triệu là 76 triệu rồi 76 triệu Và tiền thuê xe Tiền xe xe, xe mà xe to để chở hàng đấy, Các anh chị nhé Là mình thuê hết là một ngày đầu tiên là 100 1 triệu 250 ngàn đồng cộng với 1 triệu 250 ngàn đồng là 77 triệu 250 ngàn đồng và ngày hôm sau ngày cuối cùng mình cũng thuê một con xe nhỏ nữa cùng uh, mọi người xem kênh liên quan bé biết rồi là thuê là 700 750 ngàn 750 ngàn là tổng số tiền mà Giang đã chi là 78 triệu 78 triệu nha quý ba anh chị nhá đó thì còn 1 à, triệu 390 ngàn đồng thì à, Giang cũng đã ủng hộ một số hoàn cảnh gia đình là bằng cái tiền mặt đấy mình không có quà ấy thì là tính đi tính lại thì à, mình phải bỏ thêm ra một hai trăm nghìn nữa thì vì Giang cũng không nhớ tại vì mình quá trình mình đi làm thì uh, cho bà con ấy thì quá trình mình phát quà ấy thì là tiền mặt thì mình cũng gửi luôn cho gia đình à, đủ với xuất quà của mạnh thường quân nó mình ủng hộ thêm một chút mình gửi cho anh uh, trưởng thôn phó thôn hôm đó là thêm uh, 10 suất nữa để uh, giúp uh, bà con ở trong đó thì mình cũng uh, tổng nếu mà uh, mình chi ngày hôm đấy để vào miền Trung ấy là hơn gần hơn 80 triệu cơ tám mấy triệu ấy 1 triệu nhưng mà số tiền mình nhận được của mệnh Thường Quân tổng là 79 triệu 390 ngàn đồng thì cái danh sách đó thì Giang cũng à, đã viết uh, kê khai cái à, bảng ấy rồi thì cứ các anh chị toàn thể mọi người vào xem à, nếu có vấn đề gì mà Giang làm nó không đúng hay có vấn đề gì thắc mắc thì cũng các anh chị có thể liên lạc lại cho Giang và quá trình đi làm như này thì Giang cũng à, xin chia sẻ luôn với các anh chị biết là vấn đề đi làm này mình cũng không thể là chính xác 100% được là nó phải à, như thế này thế kia đôi khi là làm cũng sơ suất và Giang cũng nhận được rất là nhiều comment đóng góp ý kiến của các anh chị khán giả là nên đi phát từng nhà thì Giang cũng trước khi xuống dưới đó thì Giang cũng đang nghĩ rồi là làm cách nào để liên hệ với mọi người ở dưới đó có những người đi thì phải thuê thuyền khá là đắt và thuê xe khá là đắt người Giang cũng phải liên hệ để làm sao mà ra chỗ cái vùng cứu lũ mà cần thiết và bà con cần nhất thì à, mình xuống đó trực tiếp và mình cũng đã hỏi người dân ở đó thì đa số tâm lý mọi người là hay vào cái chỗ bị cô lập để có thể uh, ủng hộ trực tiếp cho bà con đấy nhưng cái ở ngoài này thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều các đoàn lại không không ai ai giúp đấy nên mà để để mà thuê được cái đò chuyến đò vào trong đó rất là khó nên cũng chỉ được một ngày thì giang đi vào đó phát thôi thế còn ngày hôm sau mình quanh đó thì mình cũng gửi cho bà con ở các huyện khác thì cũng bị cô lập nhưng mà nước nó rút rồi thì bà con cũng không có đoàn nào vào thì giang cũng ờ, vào đó để gửi quà xuất quà trực tiếp tay mình phát cho bà con và cũng phải nhờ các anh các chị cô các bác là ở trong đó trực tiếp là trưởng thôn để đọc danh sách những hộ gia đình nào mà chưa được nhận thì mình sẽ gửi và mỗi một thôn hay là một một huyện mình đi đấy thì rất là nhiều để mình gửi cho bà con mỗi người một chút để san sẻ thôi chứ mình không tập trung vào uh, xã hoặc là một à, huyện hết cái số quà đó thì vì nơi nào cũng cần mà nơi nào cũng cũng bị ảnh hưởng ấy nên là quý các bạn anh chị comment thì Giang rất là cảm ơn quá trình mình đi làm và mình cũng đã phát trực tiếp cho bà con đến tận tay và mình cũng phải nhờ mọi người là uh, giúp Giang là cái món gói quà đó thì một mình mình cũng không không thể làm hết được nhờ các anh các cô các chị nhất là cô chú Hoa Lực ở dưới đó đã giúp Giang rất là nhiều vì cô chú cũng đi làm thiện nguyện mà và cũng là cái à, người bạn là cũng là khán giả trên kênh của Giang nữa Giang rất là cảm ơn cô chú trong quá trình là Giang về thì mấy anh em là cũng phải về gấp nên cũng không có thời gian để mà vào chào tạm biệt cô chú được thì Giang cũng à, rất là hơi có một chút là hơi buồn một chút nếu như mình có thời gian mình chia tay cô chú mình có thể làm mâm cơm mà ngày hôm đó thì cũng đã làm mâm cơm rồi ngày hôm sau thì giang vào phát nốt cái số quà của mạnh thường quân gửi đấy đấy thì à, giang cũng buổi chiều là cũng phải về luôn phải gấp luôn thế cùng à, anh sơn với là em linh văn bé cũng anh chị cũng biết rồi ngày hôm nay thì giang mới có thời gian để à, công khai tài chính cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết được có thể là cái số quà mình có thể phát hơn số quà so với cái, cái cái số lượng mà tiền mình nhận được này thì nó cũng không quan trọng lắm chỉ một, một chút là du dịch thôi nhưng mà để mà cái số tiền của bà con đồng bào lũ lụt thì mình cũng đã gửi lại toàn bộ mình không uh, có cầm một chút nào về đâu nhé các bạn anh chị nhé đấy là mình uh, mua xuất quà bao nhiêu và tiền mặt những hộ gia đình mà không mua mình không mua quà đấy mình cũng đã gửi tiền mặt đấy là cái ngày cuối cùng đó còn à, hai ngày trước thì à, mình à, ấy thì mình có chuẩn bị quà đầy đủ ừ, cái ngày cuối cùng mình về nó hơi gấp một chút nên mình chuẩn bị quà nó không đầy đủ được chỉ được hơn 20 suất quà thôi còn lại bà mình sẽ đưa tiền mặt cho bà con và những hoàn cảnh mà hai cháu mồ côi thì Giang cũng trực tiếp là gửi cho gia đình một chút tại gia đình cũng ừ, mất mát khá là lớn và có chị đó cũng bị sập nhà thì Giang cũng gửi thêm một chút tiền nữa để có thể ủng hộ các cháu nhỏ gia đình bị ảnh hưởng nặng đấy và các anh uh, trở giang đi nhất là các anh trưởng thôn đấy, uh, lái đò thì nhà cũng bị ảnh hưởng nên là giang cũng đều phải phát cho tất cả mọi người để mọi người có thể là san sẻ lẫn nhau chung tay giúp đỡ bà con đấy và hiện tại thì uh, cơn bão số 8 cũng đã qua đi thì mọi người ở dưới đó chủ yếu là khắc phục thôi đấy và nghe nói là cơn bão số 9 lại chuẩn bị đến nữa rồi rất là bà con miền trung rất là khó khăn và giang cảm thấy là xuống dưới đó trực tiếp mình mới biết được đi làm mình mới biết được cái, cái nỗi khổ của bà con như thế nào và thì à, Giang cũng nhận được nhiều, rất là nhiều cái à, đóng góp ý kiến khán giả là nên vào à, tỉnh này tỉnh kia thêm nữa thực tế là cái quỹ của Giang nó cũng có hạn đấy mình chỉ nhận được như vậy thôi và mình cũng đã phát tròn cái trách nhiệm của mình vào ờ, mạnh thường quân đã gửi gắm rồi và hôm nay thì giang kê khai khai tài chứng cho cũng anh chị cùng xem biết rồi những cái toàn bộ danh sách giang ghi lại đây rất chi tiết và đầy đủ anh chị có thể xem được anh chi như thế nào đó cộng lại bao nhiêu và tiền ai còn trước mà có người à, có cô nào ấy giang có ghi vào của nga trần này Đấy, của cô um, hình muội này chưa nhận được thì mình cũng ghi và chưa nhận được khi nào nhận được thì uh, mình mới uh, công khai lại toàn bộ ngày hôm nay của anh chị nhé hiện tại thì giang đang có mặt ở nhà mà và qua đây thì giang cũng uh, xin có một lời chân thành gửi tới quý cô anh chị mạnh thường quân chúng như là quý tính khán giả trên kênh của Trường Giang một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới uh, quý cô bác anh chị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ uh, Giang trong quá trình mà Giang đi uh, giúp bà con thì sau khi mà Giang trở về tiếp tục vào nhà cháu trại để hoàn thành nốt căn nhà thì do là cái video hôm trước thì Giang quên đăng sau hôm nay Giang mới phép là mình ghi hình lại và thông báo lại cho quý cô anh chị để mọi người biết và có lẽ là Giang cũng à, xin phép khép lại video ngày hôm nay của Giang ở đây nếu như các bạn anh chị nào có thắc mắc hay có ý kiến gì có thể là liên lạc trực tiếp cho Giang hoặc có gì comment ở phía dưới để Giang có thể là hoàn thành tốt cái à, công việc của mình và sửa đổi những cái gì mình chưa làm được và cái gì mình cần cố gắng trong thời gian tới để tiếp tục đi làm con đường tấm lòng vàng và những hoàn cảnh gia đình khó khăn khác à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại à, quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người nhé